việc dùng thuốc tăng miễn dịch hay không đó đây là cái um, cái quyết định của bác sĩ ừ. và quyết định này nó dựa vào cái tình trạng suy giảm miễn dịch của người bệnh ung thư và người ta sẽ cân nhắc giữa cái việc uh, lợi hoặc hại cái việc sử dụng thuốc này thì thật ra cái uh, việc sử dụng thuốc tăng cường miễn dịch uh, nó ảnh hưởng cũng rất nhiều lên cơ thể và cái người uh, uống uh, thuốc tăng cường miễn dịch thường uh, là bị cái triệu chứng phụ khá là khó chịu và cái triệu chứng phụ mà người ta thường gặp nhất đó là đau tủy xương thì các thuốc này cái bản chất của nó là nó kích thích nó đưa vào những cái chất để kích thích uh, các tế bào uh, miễn dịch tạo ra nhiều hơn nữa uh, và do vậy uh, khi mà các uh, triệu chứng phụ này nó quá khó chịu quá đau thì có thể bác sĩ phải kết hợp thêm cái uh, việc sử dụng các thuốc giảm đau do vậy uh, cái việc mà sử dụng thuốc tăng cường miễn dịch hay không thì các bạn nên uh, hỏi bác sĩ của mình coi coi có cần hay không thì người ta sẽ cân nhắc giữa thiệt hại giữa lợi và hơn giả sử như trong cái ờ, giai đoạn này cái tình trạng mà lây nhiễm bệnh nó quá dễ dàng và cái người lây nhiễm có nguy cơ quá cao thì cái việc sử dụng thuốc là cần thiết thì lúc đó bác sĩ sẽ kê toa và các bác sĩ sẽ uh, góp ý cho các bạn